say hello Let's go. Oh, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại Thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở Scotland mọi người Hôm nay à, mình sẽ đi dạo ngắm cảnh đẹp ở ờ, gần cái chỗ mà mình ờ, ờ, thuê khách sạn đó Mời mọi người cùng đi với mình nha Cậu đẹp không Chi? Wow, it's beautiful, look Ở đây có cái cầu đi bộ cho mọi người ngắm cảnh nè các bạn Gọi chị đi đi, chị đi đi Chị say hello ở trên đây là cái um, cái đầu của đầu nguồn của cái hồ ở đây nè các bạn đây là cái đầu nguồn luôn nè ơi con chị chị nó chạy kìa ngoài đây cái cảnh ở đây đẹp quá ha mọi người giống như là một cái dòng sông đó, nó chạy ra ngoài kia nhưng mà ở đây à, ngay cái đầu nguồn của cái à, cái hồ này nhưng mà có rất là nhiều rác nè mọi người thấy không rác có thể là người ta xả rác hoặc là có thể là do cái nước á, cái thủy chiều lúc mà nó dâng lên á thì nó sẽ đẩy cái rác về cái đầu nguồn này nè tất cả nó, nó đều chạy lên cái đầu này hết cho nên nhìn nhìn ở đây nó không có được sạch cho lắm cảnh đẹp quá mà tiếc ha sáng hôm nay trời cũng nắng rất là đẹp sáng sớm là đã có rất là nhiều à, người đi leo núi rồi đó các bạn tôi nói đang cằn nhằn kìa kêu là cái rác nhiều quá mọi người không có ý thức không có để rác đúng nơi quăng tùm lum á rồi nước nó dâng lên nó tràn lên trên bờ trên đây ôi gió mạnh quá gió mạnh cho nên hơi lạnh nha mọi người chị có lạnh không con hôm nay lúc trời gió cái cây này nó nó chốc cốc luôn rồi nè mọi người mà sao cái cây này nó không có cái rễ cọc không có rễ cọc luôn nó không có ăn sâu xuống đất mà nó chỉ nằm ở trên mặt đất thôi cho nên là nó gió cái nó bị tróc luôn rồi <laughs> gió mạnh quá ngựa ngựa đi trên này mà lỡ nó chặt chân nó gớt xuống kia một cái là tiêu luôn đánh go đi bây giờ mình sẽ quay lại à, bãi xe để lấy xe đi đến điểm khác nha mọi người ở đây mình thấy cũng có mấy cái băng ghế để cho người ta ngồi đây nè thấy có chỗ để nướng à, barbecue nữa kìa các bạn thì mình sẽ đi bộ xuống đây ra xuống cái bờ hồ nha mọi người có mấy anh này đang đi lượm rác nè trời trong xanh ôi ở ngoài đây người ta cũng đi đông quá nè có nhiều người chèo thuyền kìa các bạn nước trong quá cái bãi này cái bãi biển này có nhiều đá có nhiều đá nhỏ nhỏ nhỏ đó sỏi đó cho nên là nước nó trong vắt luôn ở biển cũng có vịt nữa nè các bạn cái gì con oh sorry trời cái con gì kìa chị con vịt bự quá con ngỗng kìa chị ơi đi lại đây nắm tay mẹ đi nước ở đây rất là mặt hồ rất là tĩnh lặng luôn kia the boat kia chị chị cái lúc kia chị lúc over đây Look, there's a little duck's coming, look. And, he has the rat. And he got it, look. Oh! oh. <laughs> Thank you. Thank you. Okay, we'll go down here first and then we'll come back later. 50 on there. Sprinkle with the That one with the sprinklers. Oh yeah. Trời bây giờ trong xanh luôn mọi người. Ở đây có một cái ngôi làng. Bây giờ mình đi nào mình đi tiếp nha. Rồi đi quẹo qua đây. Wow. Mới sáng là đòi ăn kem rồi đó. Ừ. Thấy cái xe kem ở đây cái đây là giống như hồ chứ không phải biển cho nên là nước rất là tĩnh lặng luôn ở bên đây có cái ờ, cái bến ở ngoài kia chị thấy núi không cái đó là cái gì gọi là gì á ờ, mountain mountain mountain là núi núi mountain chị nói núi núi núi hả còn này là cái gì Duck. dưới đây nè hồ hồ hồ là cái gì ở dưới hồ có cái gì á water water là nước ừ. nước ừ. chị nói nước nước trời ơi là ăn không cho mày ăn miếng nữa Biết ừ. big one ăn nhiều nha bự hay nhỏ big one only a big ừ. no mẹ muốn a lot okay mommy thank you mm. ngon quá con chó nó nhìn giống chó sói đó mọi người nó cao lớn với lại cái lông với cái mặt của nó nhìn giống giống chó sói ha chị nó đã đi trước nó bỏ luôn chị không đợi mẹ hả It's okay, it's okay. It's okay. You don't go all the way, you go halfway. Come on. Halfway. Halfway, just to here, look. Look, what? Just go to here, look. I'm going come with Daddy. Just to here, right? See, we can see some fish. Come over here, look. Come by Daddy. Come Daddy. Daddy, hold you. Daddy, hold you. Chi Chi nó sợ nước cô chú Không có thích đi vô hồ bơi mà cũng không có thích ờ, mấy cái trò mạo hiểm nữa Rất là nhát luôn đẹp không chi thấy đẹp không đẹp không chị nói ơi đẹp quá yeah dạ. come on chị đứng đó là không chịu đi luôn kìa cô chú <laughs> come on con à, ở phía bên đây có nhà thờ nè mọi người không muốn ngồi đây hả ok rồi chứ ngồi đi giờ mình sẽ đi ờ, bộ lên tham quan cái nhà thờ này nha mọi người She big girl. Chị lớn rồi hả? Chị not baby no more. Rồi đi vô nhà kia. Oh, chị big girl. Okay. Mình biết rồi. Oh yeah. ở bên đây mình thấy à, nhà thờ nào ở xung quanh phía bên ngoài là cũng có rất là nhiều mộ các bạn mộ ở xung quanh ờ, nhà thờ nè đi con đừng có ờ mày biết rồi ừ đi đừng có đụng vô đó nữa nhà thờ ở bên đây rất là đẹp nha mọi người ở bên trong á mấy cái cửa kính á, là có hình này hình kia hình cửa kính màu rất là đẹp luôn á nhưng mà ở đây hôm nay đã đóng cửa rồi không có đi vô được đây là xung quanh cái nhà thờ này cửa đã đóng rồi không có mở cửa mình đi ra cái đường này cái cổng cũng đẹp nữa chị thấy đẹp không đẹp quá đây là cái ngôi làng ở đây nè the village the small village cái ngôi làng nhỏ xinh ở dưới núi ở dưới cái núi này giống đây đây giống là thung lũng ở trên cái núi cao trên kia kìa mọi người thấy không có người ta đang đi bộ trên múc múc múc trên ngọn núi luôn kìa quá trời người đi bộ lên đó luôn á Đi. Mình đặt xíu nữa. Dạ. Trời người ta leo núi quá chừng luôn. Nhưng mà bây giờ có chi chi đâu đi được đâu. Chi mà nó đi một chút xíu rồi mệt. Mà đi lên núi mà cổng cổng lên núi thì rất là mệt luôn, không đi nổi. Ừ, ở đây có quán cà phê dễ thương quá. Ngồi ngoài đây à, phơi nắng uống cà phê. Chim hót liếu lo thích. Đó. Hôm nay trời nắng là mọi người thích ngồi ngoài phơi nắng mình mặc dù là da mình ngâm sáng ra mình cũng đã sức hết mấy lớp à, kem chống nắng rồi đó mọi người quán cà phê đây dễ thương ờ đi con không bị ok đi xuống đây kiếm rồi ba kiếm cho ở đây nhà đây à, thấp thấp thấp ở ờ, những cái ngôi làng ở đây chắc cũng lâu dữ lắm rồi tại vì mình thấy um, ở trên cái bức tường này mọi người mọi người thấy không cái bức tường người ta làm bằng đá đó mà đá có nhiều tảng đá rất là to luôn nhà này thì chắc chắn ha trải qua cả ngàn năm vẫn còn đứng sừng sững luôn á Honey, what did you think about the village here? The house here maybe very old, right? Yeah, very old and they're probably very small as well, babe. Yeah. Yeah, nhỏ nhỏ thôi. Thấp quá. Probably mostly for elderly people or people who are retired. Mm. Okay. Oh. Actually, I got you. I got you. Slowly. chị đi cầu chị nói là đi cầu à, cầu cây à, mọi người thì bây giờ mình đã đi đến một cái à, thị trấn kế bên chỗ lúc nãy ở đây uh, gọi là ba lộc ba lộc hả nick ba lộc dạ ba lật <laughs> cái tên gì mà khó kêu quá à thị trấn này thì có cái bến tàu ở dưới đây nè mọi người bây giờ mình sẽ đi à, dạo xuống đây à, mình ngắm cảnh ở dưới đây nha dạ. cũng có nhiều shop nữa một chút mình sẽ tìm một cái à, siêu thị nào để mua đồ về làm đồ nướng công nhận trời trong xanh đẹp ghê luôn á cái bánh tàu ở dưới đây thì mình mua vé xong rồi mình đi người ta sẽ chở mình đi ờ, đi lên đi xuống ờ, cái ờ, cái sông này nè hello chi chi chi hello có nguyên một cái băng ghế nữa ở dưới nước luôn nè mọi người cái băng ghế công viên nè không biết ai dục ở dưới nước luôn trôi nó dính ở dưới sông nè ôi ở đằng kia có chiếc tàu nó bị chìm đằng kia nữa kìa chiếc tàu nó bị chìm ngay chỗ gần cái con vịt nó bơi bơi bơi á mấy cái chiếc tàu này nhìn nhỏ nhìn nhìn nó cũ ghê đó mọi người nó đóng riêu đóng rong hết trơn rồi nè không biết còn chạy được không Yeah. Dolly, I haven't moved in a long time by the condition of the boat. Look, see the cover. It's yeah. been there for years and left. Nhìn nó, nó cũ kỹ ha. People didn't want to use them no more. They're just dead. The boat's all dead. Most of them are. Some of them on that side, like that one over there, they're still moving. Oh, not this guy again. Really? <laughs> he grabbed me off the wall. Giờ mình đi lên cầu rồi mọi người. Mình sẽ đi... Uh, lúc nãy mình đi bộ dưới đó đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây đi vô thị trấn coi có cái gì trong trấn này không nha mọi người ở giữa sông có cái ờ, cái đường này để cho người ta đi ra tàu á tàu đậu dưới đây nè mọi người thấy không hai các bạn thì à, cái thị trấn này cũng hơi nhỏ cho nên là à, siêu thị cũng nhỏ luôn không có bán à, đủ đồ để mình làm đồ nướng các bạn cho nên mình sẽ đi qua cái trấn tiếp theo cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nha hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nhớ tặng mình một like và đăng ký kênh nha và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại bye bye I got to the now. there Yeah, but that one, uh, you don't have fish and stuff like